À, clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái cách uh, để tắt cái update của cái chương trình uh, download hỗ trợ download là uh, IBM thì à, số các bạn có thể có thể xài chương trình download này thì các bạn có thể biết là cái chương trình download này nó hay à, vô tình à, cập nhật cái à, phiên bản của nó mà là mất cái thuốc là mất cái cây rắc của mình đi thì để mà cho tránh tình trạng mà không mất cái uh, hoặc là crack này thì chúng ta có thể ờ, cài đặt cho nó uh, ở cái chế độ uh, uh, cập nhật uh, update uh, như sau uh, bạn vô uh, Windows cộng phím R để ra thanh run này đánh chữ regex ở trong này thì bạn um, cái thẻ này cái machine user này ở phần software bạn tìm uh, à, xuống phần download manager ấy. và nhấn vào đây à, chú ý đến cái dòng là uh, last check này last check này là cái thời gian cuối cùng mà nó nó check để update thì chúng ta có thể ấn đúc vô để chỉnh lại cái thời gian này thì ở đây thì mình chỉnh rồi đây là tháng 10 này 21 này mình chỉnh năm này cái năm này, này cho nó lớn lên thì ví dụ đây là năm 2060 2060 và nó ok đó thì à, đến 2060 à, thì nó mới update lần nữa thì ờ, ở cái tình hình Đấy, sẽ ngăn cái việc update của cái chương trình ờ, IDM này rồi mong rằng cái clip của mình ờ, giúp ích cho các bạn nhé à, xin chào các bạn và hẹn các bạn ở clip sau